Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại ốc bươu đen Đồng Tháp. Hôm nay em xin gửi đến bà con về tập 1 trong cái chuỗi video về kỹ thuật nuôi ốc bươu thương phẩm. Trong cái tập 1 này, em xin gửi đến bà con ba cái nội dung chính sau. Thứ nhất đó là một số lưu ý khi bà con thiết kế một cái ao nuôi ốc. Thứ hai đó là kỹ thuật để xử lý ao sau khi đào. Và thứ ba em xin gửi đến bà con các cái loại cây cần thiết để chúng ta trồng có thể làm giá thể và thức ăn cho ốc that no one could save A shelter, a whole light A light that died with the night You and I, we got our differences this narrow maze Thì hiện tại là bên em đang ờ, tư vấn và thiết kế một cái số ờ, ao cho bà con nuôi với vi mô công nghiệp thì nhân dịp này bên em quay lại chia sẻ cho bà con từ lúc thiết kế cho tới thu hoạch để bà con có thể nắm bắt được một số kỹ thuật cũng như biết được một số thuận lợi cũng như khó khăn khi chúng ta tiến hành nuôi con ốc với quy mô lớn thì hy vọng là bà con đón tiếp video cũng như là đóng góp một số ý kiến để bên em có thể thực hiện tốt hơn xin ờ, vào cái ờ, nội dung đầu tiên đó là một số lưu ý khi chúng ta thiết kế một ao nuôi ốc lưu ý đầu tiên đó là về cái độ sâu của cái ao thì khi nuôi ốc thì chúng ta nên thiết kế cái ờ, cái độ sâu của ao là từ 0.3 đến 0.5 mét như vậy thì sẽ đạt hiệu quả hơn nếu mà bà con thiết kế sâu hơn thì sẽ làm cho con ốc nó dễ bị hao sâu quá là nó lên không không được là nó hao tốt nhất là bà con cứ nuôi tầm khoảng 0.5 đổ lại ở trong miền Nam này thì chúng ta sẽ không có cái gặp hiện tượng là nắng quá nên bà con không sợ nuôi ốc rồi chúng ta chỉ cần 0.5 đâu lại thôi nó sẽ đạt hiệu quả hơn cái lưu ý thứ hai đó là về cái độ lại của cái bờ thì để mà nuôi con ốc nó có sinh sản được tốt thì chúng ta cần phải có cái độ lại cái bờ phải có độ lại để nó bò lên thì cái đầu lai của cái bờ nhất thiết là nó phải trên 45 độ cái bờ nó càng lai thì càng tốt nếu mà cái bờ mà nó dốc quá là con ốc bò lên rất là khó thì bà con nên lưu ý về cái à, độ lai còn cái độ cao của cái bờ thì tùy theo bà con bút thôi thì ở đây à, do cái mực nước chúng ta cao lên có 0.5 mét thôi nên cái bờ tầm khoảng à, một mét độ lại là được độ rộng của bờ thì vào cái nhu cầu của bà con và xin qua cái lưu ý thứ ba đó là về cái diện tích thì bà con nên thiết kế một cái ao có diện tích là nhỏ hơn 1.000 mét vuông để chúng ta dễ kiểm soát, dễ ờ, ngăn ngừa các cái loại thiên địch ờ, ăn con ốc. Với cái ao như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu gào lưới để ngăn các cái loại thiên địch như là con uh, chuột, con ếch. Con ếch thì nó sẽ ăn con ốc nhỏ nha bà con. Khi lớn thì nó cũng ít ăn lại nhưng mà ốc nhỏ thì chắc chắn con ếch nó sẽ bắt ao ăn và con chuột thì bự nhỏ gì nó cũng ăn hết nên chúng ta cố gắng là thiết kế một cái ao nó phải nhỏ hơn một ngàn mét vuông để chúng ta thuận tiện trong quá trình à, kiểm soát và quản lý lưu ý kế tiếp em muốn gửi đến bà con đó là khi bà con thiết kế một cái à, ao mới mới hoàn toàn để ốc á thì bà con nên tận dụng các cái ruộng lúa nếu mà cái ruộng của bà con giữ nước được khoảng nửa mét thì bà con có thể tận dụng làm luôn không cần phải múc còn nếu mà múc thì chúng ta chỉ cần be bờ be bờ và chúng ta nên múc cái dòng ngoài đắp lên bà con không nên múc ở phía trong múc ở phía trong thì nó lên cái phèn mà múc ờ, mới hoàn toàn như một cái ao nuôi cá là chúng là rất là khó để nuôi ốc nó sẽ lên phèn ở đây bên em múc phía ờ, ngoài đắp lên là ở phía trong cái lòng của cái ao này là không có mút kia bất cứ cái gì hết nó vẫn còn được cái đất tự nhiên này đất ruộng nha bà con ngày xưa là làm ruộng như vậy thì chúng ta sẽ trồng thủy sinh và xử lý ờ, nuôi nó sẽ nhanh hơn còn nếu mà mút mới hoàn toàn là rất là lâu phải 3 tháng 3 tháng nó mới hết được phèn đây là một số lưu ý mà Việt em gửi đến bà con để tham khảo trước khi ờ, thiết kế một cái ao nuôi ốc bên em cũng đã tư vấn và nhiều rồi nên ờ, rút ra cái kinh nghiệm là thiết kế như thế này thì sẽ nuôi sẽ đạt hiệu quả hơn nếu mà chúng ta làm ờ, đào như một cái ao nuôi cá thì rất là khó để nuôi đào sâu quá thì cái lên phèn mà trồng thí sinh rất là khó nuôi vẫn được nhưng mà nó không đạt hiệu quả khi chúng ta thực hiện như thế này em xin qua cái bước thứ hai đó là các kỹ thuật ờ, xử lý ao thì khi mà bà con đào xong cái ao thì cái bước xử lý ao là bước rất là quan trọng đó là chúng ta sử dụng vôi để chúng ta xử lý phèn khi mà đất chúng ta đào lên thì nó sẽ lên phèn bảo đảm đất nào cũng vậy ở đây bên em múc ở ngoài đắp lên ở trong không có múc thì lên cái bờ này là nó có phèn này thì cũng phải tiến hành cái vôi vôi thì chúng ta sẽ xử lý với cái liều lượng là ghi trên cái bao thôi ngàn mét vuông là từ 100 đến 200 kg ở tập trước thì em cũng có giới thiệu đó mà con về cách để xử lý ờ, sử dụng voi để xử lý phèn chúng ta nuôi thủy sản á, mà sử dụng voi để xử lý phèn á, là một cái uh, kiến thức rất là cơ bản rồi thì sau khi mà xử lý phèn xong rồi á dùng voi để xử lý phèn thì bà con sẽ tính tới cái chuyện đó là xử lý ốc bu vàng ở đây là cái ruộng ruộng thì lúc nào cũng phải có ốc bu vàng còn ốc bu vàng nó phát triển rất là nhanh khi mà đẻ ra là nó còn nhỏ hơn cây tâm á nhưng mà nó phát triển tầm 2 à, tháng 2 tháng rưỡi là nó bắt đầu sinh sản luôn à, bà con lưu ý là con ốc cu vàng á, là con đực và con cái nó đều sinh sản được nó là lưỡng tính như như con ốc bu đen của chúng ta là chỉ con ốc cái nó sinh sản nhưng con ốc bu vàng là ốc đực ốc cái đều sinh sản và từ lúc nó nở ra cho tới lúc sinh sản là tầm 2 tháng rưỡi thôi nó ăn lớn ngoài rất là nhanh thì khi xử lý ốc bu vàng á là bà con nên sử dụng cái loại cái thuốc diệt ốc dạng thức ăn thì chúng ta gãi xuống là con ốc nó ăn nó sẽ chết và khi ăn không hết thì chúng ta phải nên vớt ra chứ để bà con đừng có phun thuốc nếu mà chúng ta phun thuốc mà diệt ốc bu vàng á là chúng ta phải xả cái cái ao rất là lâu phải mấy tháng nếu không nó còn ở đó là chúng ta đưa giống xuống là nó sẽ quy tiên hết em xin qua cái nội dung thứ ba đó là chúng ta sẽ tiến hành trồng các loại cây thực vật để làm thức ăn cũng như là giá thể cho con ốc nó sinh sống nó ăn thực vật nó ăn các loại thực vật thì chúng ta phải trồng thực vật tận dụng cái bờ đất trồng thực ờ, các loại cây để làm thức ăn và ở dưới ao thì chúng ta phải trồng thủy sinh để làm giá thể cũng như là làm thức ăn cho nó luôn xin gửi đến bà con cái cây đầu tiên mà chúng ta có thể trồng ở cái cặp các cái bờ đất đó là cây khoai mì thì cây khoai mì này là chúng ta sẽ tận dụng cái lá đầu tiên là cái lá cái lá là con ốc rất ăn nó là một loại cái thức ăn giàu đạm cho ốc luôn và khi mà con khoai mì nó lớn lên ờ, nhiều thì chúng ta sẽ tận dụng cái cái củ cái củ thì chúng ta chỉ cần sắt ra để xuống là nó ăn luôn nó ăn nó sẽ bổ sung tinh bột cho ốc và cái loại cây thứ hai bên em ờ, muốn gửi đến bà con đó là cây đu đủ thì cây đu đủ là chúng ta sẽ tận dụng có thể là tất cả từ ờ, lá trái cho tới ờ, cái thân nhưng bà con mà muốn mà nhử con ốc bà con chặt cái thân đi đu đủ để xuống chừng hai ba ngày nó mua dữ lắm còn nếu ăn thì chúng ta cho ăn lá ăn lá thì lá già lá già là vàng để xuống nó ăn lá non thì nó chưa ăn hai ba ngày sau nó mới ăn còn trái thì ok rồi trái thì chúng ta nên cho ăn trái chín trái già thì nó cứng nó ăn chậm còn trái chín ăn rất là nhanh rồi em muốn gửi đến bà con cái loại cây thứ ba thì chúng ta sẽ trồng ở dưới ờ, ao đó là các loại bèo bèo sẽ làm giá thể cho ngốc nó bám các loại bèo bèo hoa dâu còn ờ, đặc biệt là bèo cám giảm rất là cao con ốc nó ăn rất là nhanh lớn thì khi mà bà con vớt ờ, tự nhiên vào để nuôi á thì bà con chú ý là ngốc bu vàng cá bù vàng nó bám vô bèo nó bám vô rất là nhỏ nên mà con không thấy nên chú ý và cái loại cây tiếp theo đó là cây ấu các loại bèo mà khi mà con ốc nó trưởng thành đó, nó ăn rất là dữ nó ăn chừng vài bữa là hết bèo thì chúng ta nhất thiết phải trồng thêm ấu để cho nó làm thức ăn cũng như là làm mát nước làm giá thể cho con con ốc luôn thì cây ấu là loại cây thích hợp bên em đã thử rất là nhiều nhưng thấy cây ấu là cây thích hợp nhất và tiếp đến đó là cây rong cây rong đuôi tròn nha bà con cây rong là con ốc cũng rất là thích ăn nó cũng là một ờ, phát triển cực nhanh cũng làm giá thể ổn định nguồn nước lọc nước này cây ờ, cây rong đuôi tròn hiện tại một số nơi nó không còn nữa phải ờ, tìm dữ lắm mới thấy được nó nhưng mà con ốc nó thích ăn nay ờ, bên em đã cho thí sinh vào trồng cũng được một tuần rồi nó cũng bèo ờ, nó phát triển rất là tốt rồi ấu thì nó cũng chưa có phát triển nhiều chỉ có bèo là đưa xuống là chúng ta đưa phân vào thì nó phát rất là nhanh như thế này thì tầm khoảng 15 ờ, ngày nữa bên em sẽ bắt đầu xuống giống rồi có cái ao này là dài 60 m và bề ngang là 12 m sẽ xuống 100 ngàn 100 ngàn con giống ở cái ao này còn một cái ao ở phía sau nữa nhưng mà nó bị nhiễm ốc bưu vàng nặng